Xin chào quý vị và các bạn đến với điện máy Cường Linh Vâng thì à, như các bạn đã biết là sắp đến à, là mùa à, thu hoạch lạc, thu hoạch đầu phộng Thì nhưng ngày xưa thì chúng ta phải tuốt là bằng tay Đấy thì nó tốn, nhất là tốn tốn nhân lực, tốn thời gian Thì ngày hôm nay thì các bạn đã biết là điện máy Cường Linh chúng tôi luôn đem đến những công nghệ mới Giúp đem lại tiện ích cho người dân đấy thì như, như hôm nay cũng ờ, không ngoại lệ đấy là chúng tôi đem đến cho các bạn máy tốt đầu phộng tốt lạc đấy nó sử dụng ờ, điện hoặc là dùng sử dụng động cơ nhiên liệu đấy thì ờ, các bạn trên màn hình các bạn là máy tốt lạc sử dụng motor 1,5 kW motor dây đồng đây motor dây đồng bảo hành các bác các bạn 12 tháng đấy thì tổng thể con máy như thế nguyên lý hoạt động nó cũng ờ, như cái máy tút lúa thôi đấy thì uh, chúng ta sẽ ờ, cắm điện vào thì uh, hai cái gồm quay này nó sẽ quay đấy thì chúng ta chỉ cần bỏ, bỏ cầm từng bó lạc một đấy cầm quả cây nó bỏ bên này sang đấy thì trong quá trình cái cái gồm này quay nó sẽ đập những hột lạc rơi xuống đấy thì uh, những hạt lạc uh, sẽ được uh, rơi xuống cái sàng này đấy thì trong quá trình nó cái gồm cái gồm nó đập ấy thì cũng có thể sẽ có những cái lá lá lá lạc ấy nó sẽ đập à, rớt theo thì ở bên này chúng tôi có thiết kế thêm cái quạt à, gió đấy thì quạt gió làm gì thứ nhất là để nó quạt những à, cái lá lạc bay ra khỏi cái này để những hạt lạc chỉ có còn những hạt lạc rơi vào cái sàng này thôi với một phần là để những đất bụi cát các thứ nó bám vào củ lạc ấy thì nó sẽ được à, thổi ra bên ngoài và cái sàng này là nó cũng có à, rung đấy trong quá trình sử dụng ấy nó có sàng đập rung này để à, những cái gì nó còn sót lại ở dính vào củ lạc nó sẽ được rơi xuống như này và sản phẩm ra bên này thì những củ lạc được tuốt ra đẹp đều các bạn chỉ cần bỏ cái bì hoặc là cái rổ cái xô gì đấy để đựng sản phẩm bên này thôi đấy thì ờ, con máy nó chuyển động bằng ờ, qua dây cu loa và bánh răng đấy ở đây chúng ta dùng dây cu loa, cu loa đơn nó sử dụng ờ, nhất là cái buli động cơ này đấy nó sẽ chuyển động qua một cái trục như này đấy và bên này sẽ có một cái buli để quay quạt gió ở trong này sẽ khi cái trục bên ngoài quay ấy, sẽ làm cho bánh răng ở bên trong này đấy bánh răng này sẽ quay và đồng thời cái bánh răng bên này là cái uh, trục của cái uh, cái uh, bên trong đấy đồng thời khi khi cái này quay thì đồng thời nó sẽ làm cho cái sàng bên này này nó sẽ rung lên xuống như này đấy thì nguyên lý hoạt động của máy khá đơn giản như thế thôi vâng. đây thì à, là con máy à, sử dụng à, motor sử dụng điện thì thích hợp với những gia đình mình thu hoạch lạc đem về nhà để tuốt còn đối với những gia đình muốn à, thu hoạch và tuốt ngay tại nương tại ruộng tại vườn thì chúng ta sử dụng những motor à, sử dụng những động cơ chạy xăng hoặc chạy dầu đấy thì à, đối với những à, động cơ thì chúng tôi có kèm theo các bạn à, một cái đế cái đế như thế này đấy một cái đế này để à, chúng ta sẽ à, khi các bạn à, sử dụng động cơ ấy, thì sẽ tháo cái motor này ra và lắp cái đế này này vào à, những con ốc như này đấy để cố định và để cái motor lên à, cái động cơ lên trên này quý vị sang chỉ dầu lên trên này bắn ờ, bỏ bốn con vít bốn cái chân vào đây đấy và khi khi chúng ta lắp đặt thì uh, chú ý một chút là mình phải làm thế nào để dây cái dây cu loa này nó sẽ thẳng và cái bu ly ngay chỗ ờ, động cơ ấy nó phải thẳng hàng với cái trục ở trên này đấy vì sao vì uh, trong quá trình sử dụng ấy thì uh, nó quay thì sẽ có đủ uh, một độ rung nhất định ấy thì à, nếu mà chúng ta không không cho thẳng cái này thì nhất là máy hoạt động nó không năng suất cao và nó sẽ cạt vào cái thành của máy Đấy thì à, quý vị và các bạn à, có nhu cầu muốn mua máy tuốt lạc, tuốt đầu không à, sử dụng điện hoặc là sử dụng à, động cơ nhiên liệu xăng dầu thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ 923 Chỉ Phóng Hoàng Mai Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0339 039 968 Chúng tôi ờ, sẽ chuyển hàng và ship hàng toàn quốc Các bạn đến nơi có thể ờ, bóc ra máy ra kiểm tra Đối với ờ, những nhà nào đã có khung hoặc là motor có sẵn ấy thì các bạn có thể mua một cái khung cái khung máy thôi đấy các bạn chỉ cần mua một cái khung máy thôi và yêu cầu là mình sử dụng à, motor thì chúng tôi sẽ à, gửi cho bạn cái thanh này đấy sẽ lắp vào đây và mình chúng ta lắp motor vào còn nếu mà sử dụng những à, động cơ thì chúng tôi sẽ gửi cái này đấy quá trình lắp đặt nó cũng khá đơn giản thôi đấy. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi nhớ uh, like và đăng ký kênh tổng kho điện máy Cường Linh để uh, xem những video tiếp theo và cập nhật những uh, công nghệ hiện đại giúp ích cho người dân Cảm ơn quý vị và các bạn